trường vàng forex, chứng khoán Mỹ, dầu ờ, ờ, của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua một tuần ờ, giảm giá nhẹ của cậu vàng. Tuần qua cậu vàng của chúng ta đầu tuần phiên thứ hai giảm giá, sau đó tăng mạnh trở lại 3 phiên giữa tuần, đạt mức cao nhất là 1766 trước khi quay đầu giảm trở lại và đóng cửa ở mức 1738. Tuần qua có thể nói một tuần giao dịch thành công của chúng ta đúng không ạ? Việc chúng ta mua cậu vàng quanh 1830 Cậu vàng sau khi xuống mức thấp nhất 1 à, 1729 chúng ta mua quanh 1730 173x đấy thì uh, chúng ta đã đạt được mức chốt lời khá là tốt ở vùng 176x với chốt lời 30 giá. Tuy nhiên với cây nến uh, cậu vàng đóng cửa 1738 thì nó khá là xấu. Điều này nó tiếp tục gây áp lực cho cậu vàng và không biết vùng giá 1730 này nhiều khả năng là khó chống đỡ Ờ, để chặn đà giảm cậu vàng và có lẽ cậu vàng cần tìm đến những hỗ trợ thấp hơn trong tuần tới. Xét về yếu tố thông tin thì ờ, tuần qua tâm điểm của chúng ta chính là hội nghị Jackson Hole. Thì tại hội nghị này chúng ta biết đấy, uh, chú ý nhất chính là phát biểu của ngài Chủ tịch Fed Powell. Ngài Powell thì có phát biểu tiếp tục đề cập đến việc là Fed sẽ siết mạnh tay tiếp tục mạnh tay với lãi suất. Fed cần nhìn thấy những cái tín hiệu à, hạ nhiệt rõ ràng hơn của lạm phát và việc Fed tăng mạnh tay thì hoàn toàn có thể gây ra là tăng trưởng kinh tế Mỹ suy giảm và Fed vẫn thì tin tưởng vào việc là nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. Đó là những nội dung cơ bản nhất của Chủ tịch Fed phát biểu tại hội nghị Jackson Sơn Hole. Có thể nói là những cái thông tin à, kinh tế trong tháng 9 nó sẽ quyết định cái ờ, đường đi nước bước và cái mức độ tăng lãi suất của Fed. Trong tháng 9 thì ờ, tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu. Ngày thứ hai chúng ta không có tin gì cả. Chúng ta chỉ có một thành viên FOMC phát biểu. Ngày thứ ba tâm điểm của chúng ta ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin quá mạnh. À đây chúng ta có ngài thông tin đáng chú ý nhất chúng ta sẽ là phát biểu của ngài William chủ tịch Fed New York chúng ta biết là chủ tịch Fed New York có tiếng nói rất là mạnh trong ờ, giới chủ tịch Fed có lẽ là cái sức nặng nó chỉ sau ngài chủ tịch ờ, Fed ngài Powell thôi bên cạnh đó chúng ta sẽ có thông tin về cái ờ, số việc làm mà các công ty Mỹ dự kiến tuyển dụng có nhu cầu tuyển dụng tức là vẫn dừng ở mức trên 10 triệu việc làm niềm tin tiêu dùng ngày thứ tư Ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin là bảng lương phi nông nghiệp được ờ, được ờ, khảo sát bởi tạp chí ADP này, ờ, PMI Chicago này. Ngày thứ năm thì tâm điểm chúng ta chính là PMI IFN của khối sản xuất. Và có lẽ là tuần tới tập trung vào ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu chúng ta sẽ có là cái bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Có thể nói là tuần tới các thông tin giải đều trừ ngày thứ hai không có tin ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu mỗi ngày đều có tin nhưng thông tin nó lại không phải là quá mạnh bởi vì thông tin mạnh nhất trong tháng chính là cuộc họp FOMC vào cuối tháng 9 à, bên cạnh đó thông tin mạnh thứ hai chính là thông tin CPI của tháng 9 công bố ngày 13 tháng 9 nên có thể nói tuần tới xem một tuần bắt đầu dạo của cái xu hướng mới và thị trường thì nhiều khả năng nếu không có thông tin quá mạnh thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và chờ đợi tin. Trước khi phân tích uh, chi tiết từng sản phẩm thì chúng ta sẽ phân tích cái chỉ số đô la index. Chúng ta nhìn thấy đô la index sau khi điều chỉnh xuống 104 hiện nay lại tăng bật ngược trở lại tiến sát 109. Khá nhiều người thì kỳ vọng đô la index sẽ bật mạnh trở lại vượt qua cái uh, kênh giá này. Tuy nhiên cá nhân tôi không đánh giá cao cái xu hướng đó vì uh, tôi nhìn thấy là cái kênh giá này đã được thiết lập là hơn 30 năm kể từ năm 90. Đấy, ờ, nên nếu đô la index có muốn vượt qua thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian ở cái vùng 109 110 này. Và cái xác suất cao nhiều khả năng sẽ sẽ phải điều chỉnh và điều chỉnh trở lại vùng giá 100 tích lũy trước khi tìm được xu hướng mới. Với ờ, chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta cũng nhìn thấy đấy, trên sát tháng hiện nay RSI lên vùng quá mua rất là cao, lên được đến 765. Đây là một trong những vùng quá mua rất là cao trong lịch sử mà trong 30 năm trở lại đây à, chỉ số này mới có một lần lên trở lại vào năm 2014. Năm đó là lên 100 sau đó nhanh chóng điều chỉnh trở lại 92 10%. Hiện nay thì lại lên trở lại. Thì cá nhân tôi cũng đánh giá nó hoàn toàn có thể điều chỉnh 10% tức là test lại 100. chắc tuần cũng vậy, chỉ số cũng ở mức khá là cao. Tôi nghĩ là cần cần đô la index nhiều khả năng lên tạo mô hình hai đỉnh thôi sẽ bị chốt lời tất nhiên là có thể là có hai đỉnh cao tức là đỉnh sau hoàn toàn có thể vượt cao hơn có thể nhũ lên tầm 110 thậm chí 111 nhưng cá nhân tôi đánh giá sau đó đô la vẫn xuống do vậy với việc đô la đang tạo đỉnh và sẽ gặp áp lực chốt lời mạnh thì khi đô la bị chốt lời mạnh thì hoàn toàn dòng tiền có thể tìm sang các kênh tài chính khác ví dụ như là thị trường vàng hoặc là thị trường chứng khoán và với việc đô la đang mò đỉnh và sau khi tạo đỉnh thì sẽ đi xuống thì điều này đồng nghĩa với việc các cặp tiền tệ khác gắn với đô la sẽ mò đáy và sau khi tạo đáy thì sẽ đi lên như vậy xu hướng chung của chúng ta sẽ là canh bán đô la và mua các cặp tiền tệ khác tất nhiên là chúng ta canh mua chứ không phải điểm nào chúng ta mua nhé đó sẽ xu hướng chung trong một vài tuần tới bây giờ trở lại cụ thể đối với từng sản phẩm đối với vàng nhé cá nhân tôi đánh giá là hiện nay vàng vẫn sẽ có vùng hỗ trợ ở vùng 2530. Như vậy nếu đầu tuần vàng về vùng 2530 chúng ta vẫn có thể mua và chúng ta dừng lỗ cho tôi là 18. Sai thôi. Ờ, chốt lời thì các bạn chốt lời cho tôi 25 ờ, giá thôi, 50 nhé. 50 55. Mua thì 25 30. Trường ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ nhá thì chúng ta sẽ trở về với mức quanh 1700 đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của vàng và cứ dưới 1.700 chúng ta mua thôi chúng ta sẽ mua quanh 1.700 dừng lỗ 10 giá cho tôi và chốt lời thì chúng ta chốt lời 30 giá hướng đến 730 như vậy vàng tuần tới chúng ta hoàn toàn canh mua nhé tuyệt đối không canh bán đối với các cặp tiền tệ khác đối với các cặp tiền tệ khác thì euro cũng đang mò đáy này à, cá nhân tôi đánh giá euro à, hoàn toàn có thể test xuống cái khu vực à, 0.9900 đây sẽ là khu vực mua nhé tuần qua euro xuống đến 900 ờ, một lần rồi sau đó bật lên rất là mạnh 10715 1080 nhưng mà cuối tuần cùng lại đóng cửa 0.9963 bật lên 180 ờ, pip rồi lại quay xuống tuần tới nếu euro quay xuống thì có lẽ nó phá đáy 30 pip sẽ là điểm chúng ta mua nhé phá đáy 230 pip tức là 0. 9880 chúng ta mua các bạn dừng lỗ cho tôi 50 pip và chốt lời ờ, tại đỉnh cũ đây 1080 cho tôi 1.0080 đó euro đối đồng bảng đồng bảng sẽ tiếp tục mò đáy thôi có lẽ đồng bảng sẽ mò đáy tôi thì chưa nhìn thấy đáy của đồng bảng ở đâu cả đối kỹ thuật cũng vậy đồng bảng mò đáy sẽ khó đấy à, đồng bảng mò đáy tất nhiên là sau khi tạo đáy xong nó sẽ đi lên rất là mạnh đấy nhưng hiện nay quá trình mò đáy chưa kết thúc tôi nghĩ là chúng ta cần một tín hiệu nào đó rõ ràng hơn đối với đồng bảng khi nó tạo đáy xong thì chúng ta cánh mua các bạn chờ ít nhất là trên H4 khi xuất hiện một cây ờ, pin 3 đảo chiều nhé chứ hiện tại tôi không khuyến nghị trong tuần vì không nhìn thấy tín hiệu đáy cũng không có hỗ trợ bởi vì đây là một khoảng trống mênh mông không có hỗ trợ khi đồng bảng xuống đến 1.13350 mới có hỗ trợ nên đồng bảng tuần tới chúng ta chú ý thôi canh mua khi có tín hiệu đảo chiều trên 24 nhé đối với đồng USD trên USD uh, trên CAD USD trên USD Canada đồng này thì uh, tiến sát đến cái khu vực kháng cự khó đây đồng này hay biến động rất là mạnh chọc qua có lẽ đồng này chúng ta không giao dịch đối với đồng AUD USD đồng này thì ờ, vẫn đang giảm giá tuy nhiên chúng ta có thể canh mua tại đáy cũ này hiện nay đang là 0.68911 giảm 200 pip thì chúng ta mua nhé dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip cho tôi đối với đồng NZD USD đồng này thì nó tiến sát đáy cũ rồi nó hoàn toàn có thể phá đáy đồng này thì chỉ báo đang khá là yếu đồng này chúng ta không nên tham chiến đối với USD trên GP đồng yên Nhật USD trên yên Nhật cá nhân tôi đánh giá USD trên yên Nhật hoàn toàn có thể giống DXY tức là tạo mô hình hai đỉnh sau đó đi xuống mạnh thôi do vậy đồng này thì chúng ta lại canh bán Đấy. Chúng ta canh đỉnh cũ bán thôi. 39 cộng trừ 39 392 nhá, bán. 39 cộng trừ 2 trên 10 pip bán. Đồng này thì đang biến động mạnh, chúng ta phải dừng lỗ xa đấy. 100 pip. Dừng lỗ 40. Chốt lời cũng xa luôn. Chúng ta sẽ chốt lời ờ, bạn nào chốt lời ngắn nhất thì 35. Bán 39 dừng 40 chốt 35, dừng 100 pip chốt lời 400 pip xa hơn thì các bạn để 320 chốt cho tôi hướng đồng bảng trên yên bảng trên yên thì khó rồi đấy chúng ta tiếp tục canh cái chen này thôi đi ngang rất nhiều phiên không có lối đi nào để đánh cả vì u tăng so với yên nhưng mà bảng lại giảm so với u đấy. bảng trên yên có lẽ chúng ta không giao dịch đối với chỉ số chứng khoán chiều chứng khoán Mỹ thì ờ, tại điểm 34.000 342 chúng ta bán rồi 32 thì chốt thôi không có gì phải nghĩ cả hiện nay tôi đang đánh giá là chỉ số chứng khoán Mỹ khi test MA 100 nhiều khả năng nó sẽ phục hồi như vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh mua ngắn hạn 32.000 đây là điểm MA 100 chúng ta mua à, chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta dừng lỗ 1% như vậy à, dừng lỗ 317 cho tôi 300 giá Dừng lỗ 300 giá chốt là nhìn giá thôi 33 chốt nhé Cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Mỹ sẽ đi sideways trong vùng 32 34 nghìn Đó. Trong tháng 9 và tháng 10 Đó là chỉ số chứng khoán Dow Jones Đối với chỉ số chứng khoán Nasdaq sp Nasdaq thì cá nhân tôi cũng đánh giá nó sẽ chốt uh, test MA100 Sau đó lại quay đầu đi lên nó sẽ bị kẹp giữa MA 100 và MA 200 này như vậy thì nếu nó xuống thì 4 ờ, ngàn 4 ngàn 3.990 4 ờ, ngàn chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 50 giá cho tôi 3.950 dừng lỗ 50 giá thì chốt lời 200 giá 4.200 đối với chỉ số Nasdaq 100 Chỉ số Nasdaq 100 thì cá nhân tôi cũng đánh giá tương tự như Dow Jones và S&P 500 thôi, sẽ bị kẹp giữa MA 200 và MA 50. Như vậy Nasdaq 100 hoàn toàn có thể về 12.400. Đây sẽ là khu vực mua. Dừng lỗ thì uh, chúng ta dừng lỗ trong năm 200 giá của tôi 12.200. Vì Nasdaq nó biến động mạnh. Chốt lời thì chúng ta cũng chốt lời uh, ở 10 uh, ờ, đây khi nó lấp cái gap này 13.200 như vậy chúng ta chốt lời 800 giá và dừng lỗ 200 giá nhé đó chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta chỉ canh mua thôi mua những đây mua lướt sóng nên chúng ta có dừng lỗ nhé dừng lỗ 1% cho tôi 1 đến 1,5% tùy từng mã sản phẩm còn chốt lời thì 3 ờ, đến 4% đối với dầu dầu thì tuần qua chúng ta cũng thành công với lệnh bán ở 95 95 năm chốt lời 91 Tuần tới thì cá nhân tôi đánh giá khi nào dầu chưa vượt trên được mà đóng cửa trên M200 nó vẫn trong xu hướng xuống thôi. Như vậy tuần tới chúng ta vẫn tiếp tục canh bán dầu quanh M200. À, M200 hiện nay đặt ở 96 như vậy chúng ta canh bán 955 96. Dừng lỗ hai giá 98 nữa thôi. Chốt lời thì uh, chúng ta chốt lời 6 đến 8 giá, tức là chốt bán 96 thì chốt lời 90 hoặc là 88. Khá dễ giao dịch đúng không? đối mà với ờ, tiền điện tử thì tôi nghĩ là tiền điện tử đang đau chen. có lẽ tôi chỉ phân tích ờ, BTC làm điển hình thôi BTC thì hiện nay nó đang có một dấu hiệu phá cái kênh tích lũy khá nhiều người nhìn đến hai lần phá kênh tích lũy và sau đó đều giảm mạnh nên lần này đang khá là do sợ nhưng cá nhân tôi ờ, thì lại đang đánh giá đây là một đợt phá phá giả nhiều khả năng là đây là một đợt phá giả breakout giả và BTC sẽ tạo mô hình hai đáy thôi test lại khu vực 18 19 nghìn đó, ờ, sau đó đi lên đấy tại sao tôi có thể phân tích là BTC phá giả bởi vì ờ, chúng ta có thể nhìn sang trở lại chat tuần hai lần phá trước nhé của BTC nhé là lúc đó BTC đều chưa đến hỗ trợ mạnh hai lần trước là BTC không có hỗ trợ mạnh lần này BTC là đang đi tích lũy quanh M200 mà chúng ta biết rất nhiều lần trước đó khi tạo đáy BTC đều tích lũy quanh M200 do vậy cá nhân tôi đánh giá là nhiều khả năng BTC tích lũy quanh M200 nếu muốn xuống được thì có lẽ cũng cần thời gian do vậy tôi cũng không tin tưởng nhiều cái khả năng BTC sẽ xuống mạnh ở chỗ này mà tôi đang thi bởi vì bên cạnh đó thì xét về chỉ số DXY thì tôi thấy là đô la index thì đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh và sau đó sẽ đảo chiều đi xuống. Nếu đô la index bị chốt lời thì rõ ràng những tài tài sản tài chính như là vàng, Ờ, chứng khoán và đặc biệt là tiền điện tử và BTC thì sẽ được ờ, đầu tư và phục hồi. Do vậy, tôi đặt cửa là BTC sẽ xuống vùng test lại đáy 18 19 nghìn sau đó sẽ bật mạnh trở lại. Như vậy thì BTC coi như sẽ tạo mô hình hai đáy. Ngắn hạn là tạo mô hình hai đáy ở quanh 18 ngàn 18 19 nghìn Với đường viền của 25 ngàn thì trước mắt hướng đến đường viền của 25, vượt qua 25 sẽ hướng đến vùng giá 31 32 ngàn đó. Đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. Quan điểm cá nhân tôi đánh giá BTC như vậy. Tôi thì kỳ vọng BTC đương nhiên là xuống thì vấn đề trung hạn vẫn xuống. Nhưng BTC xuống 19.000 này sẽ phục hồi trở lại 32.000. Sau đó mới xuống. Có xuống 9.000, 8.000, 10.000 gì đó thì sau đó mới xuống. Đó là đánh giá của cá nhân tôi. Ok, tôi xin dừng buổi phân tích nhận định thị trường à, tuần cuối cùng của tháng 8 ở đây sau tuần này thì tuần này chúng ta lại ờ, nghỉ lễ giữa tuần đấy vào thứ năm là chúng ta nghỉ lễ rồi thì chúc quý đầu tư có những ngày nghỉ lễ vui vẻ